Quan điểm của chúng tôi không phải là thúc ép người Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán khi họ chưa sẵn sàng, mà là làm cho họ có vị thế đàm phán tốt hơn khi họ đã sẵn sàng. Hãng tin TASS dẫn lời của ông Colin Carr, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách chính sách cho biết vào ngày 8 tháng 11. Cũng theo ông Carr, thời tiết xấu đi vào mùa đông tới sẽ khiến việc tấn công quy mô lớn khó xảy ra và tình hình tác chiến tại Ukraine dự kiến cũng sẽ chững lại. Truyền thông phương Tây cho rằng đây không chỉ là dịp để Nga và Ukraine tập hợp lực lượng mà còn là dịp để tham gia vào các cuộc đàm phán. Trước đó vào ngày 5 tháng 11, báo Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine cởi mở trong đàm phán với Nga thay vì là từ chối hòa đàm chừng nào Tổng thống Putin còn tại vị. Báo Washington Post cho rằng đề nghị của các quan chức Mỹ không nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào đàm phán mà là một nỗ lực có tính toán để đảm bảo rằng Kiev duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác. Tổng thống Nga Putin gần đây tiết lộ, ông đã quyết định thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 từ yêu cầu của các nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass. Ông Putin nhấn mạnh, Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Kiev, thay vào đó là kế hoạch phi quân sự hóa nước này. Đáp lại, các nước phương Tây bắt đầu áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga đồng thời cung cấp vũ khí và khí tài quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la cho Ukraine. Nga tuyên bố bắn hạ Su-25 và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-25 và đánh chặn 17 tên lửa sử dụng cho hệ thống HIMARS và Onka của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay vào ngày 8 tháng 11. Lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay Su-25 của không quân Ukraine tại khu vực Unleda ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã đánh chặn 17 tên lửa HIMARS và Onka tại khu vực Grusko, Lomovka ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cũng như là tại Antonovka, Chepno Bayevka, Krykin, Maslovka ở khu vực Kherson. Nga cũng cho biết đã bắn hạ một trực thăng tấn công Mi-24 của không quân Ukraine ở Kherson. Mi-24 là trực thăng tấn công đa nhiệm được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực cho quân đội ở chiến trường và hỗ trợ lực lượng tấn công chiến thuật đổ bộ. Mi-24 cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, phòng không Nga đã cũng đã phá hủy được 7 UAV của Ukraine và đẩy lùi cuộc tấn công của tiểu đoàn bộ binh cơ giới Ukraine tại khu vực Kupyan làm thương vong hơn 160 binh lính của Kiev. Theo hướng Kupyan, cuộc tấn công của tiểu đoàn bộ binh cơ giới Ukraine được tăng cường xe tăng đã bị đẩy lùi ở tại khu vực Kuzyomovka ở nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR trong chiến dịch quân sự của quân đội và pháo binh Nga. Máy bay chiến đấu của Nga cũng đã gây thương vong cho hai nhóm chiến thuật Ukraine tiến công vào khu vực Brest-Vodji ở Kherson và Novostyolopskoye ở LPR. Ông Igor Konashenkov cho hay. Ông cho biết quân đội Nga đã cản trở nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tiến vào Krasny Liman, làm thương vong 100 binh lính và phá hủy 3 xe tăng của đối phương. Quân đội Nga cũng tuyên bố phá hủy 3 kho đạn dược của Ukraine và một kho chứa nhiên liệu, đồng thời đẩy lùi những nỗ lực tiến công của Kiev ở một số khu vực. Moscow cho biết, tổng cộng, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 332 máy bay chiến đấu của Ukraine, 171 trực thăng, 2.465 UAV 388 tên lửa đất đối không 6.448 xe tăng và xe bọc thép 884 hệ thống phóng tên lửa đa nòng 3.563 súng cối 7.127 phương tiện quân sự đặc biệt kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng về thông tin này Đằng sau các cuộc trao đổi bí mật giữa Nga và Mỹ để ngăn xung đột tại Ukraine lan rộng Cố vấn an ninh quốc gia Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia các cuộc trao đổi kín với các cố vấn của Tổng thống Nga Putin trong những tháng gần đây để giảm thiểu rủi ro xung đột tại Ukraine leo thang. Những cuộc trao đổi kín hạ nhiệt căng thẳng. Các quan chức của Mỹ cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã liên lạc với ông Yuri Usakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin. Ông Sullivan cũng đã trao đổi với người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev theo các quan chức của Mỹ, mục đích của các cuộc trao đổi này là tránh rủi ro leo thang và để ngỏ các kênh trao đổi, song không thảo luận về việc dàn xếp xung đột ở Ukraine. Khi được hỏi liệu ông Sullivan có tham gia các cuộc trao đổi kín với các quan chức Nga Usakov và Pachusev hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrini Watson cho biết các bên đưa ra rất nhiều nhận định, song từ chối bình luận thêm. Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về việc này. Nhà Trắng không công khai thừa nhận về bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa ông Sullivan và các quan chức Nga kể từ tháng 3 khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trao đổi với ông Patrushev. Những cuộc thảo luận không công khai diễn ra giữa bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Washington và Moscow giảm dần, trong khi Điện Kremlin cảnh báo nước này sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ và người dân Nga. Mặc dù ủng hộ Ukraine và áp các biện pháp trừng phạt nặng nề lên Nga khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra, nhưng Nhà Trắng cho biết Việc duy trì một vài mức độ tiếp xúc với Moscow là điều bắt buộc để đạt được các lợi ích an ninh quốc gia. Một số quan chức Mỹ cho biết, trong chính quyền Tổng thống Biden, ông Sullivan là người nỗ lực thúc đẩy thiết lập đường dây liên lạc với Nga. Thậm chí cả khi các nhà hoạch định chính sách hàng đầu Nhà Nhà Trắng cho rằng những cuộc trao đổi trong môi trường quân sự và ngoại giao hiện nay sẽ không thu về thành quả gì. Các quan chức không cung cấp chính xác thời gian và số lượng các cuộc điện đàm hay thông tin về việc liệu các cuộc trao đổi trên có đạt được kết quả hay không. Một số cựu quan chức Mỹ cho biết, việc Nhà Trắng duy trì liên lạc với Điện Kremlin là điều hữu ích khi quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất. Tôi nghĩ việc để ngỏ các kênh trao đổi có vai trò quan trọng, đặc biệt với các quốc gia hạt nhân để hiểu được đối phương nghĩ gì và vì thế tránh được nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu hoặc là một cuộc chiến không có chú ý. Ivo Dander, cựu đại sứ Mỹ tại NATO dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Obama cho hay, Tổng thống Biden đã tìm cách thúc đẩy quan hệ với Tổng thống Putin trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mà kết quả sau đó là hội nghị thượng đỉnh Nga Mỹ ở Geneva hồi tháng 6 năm 2021. Những cuộc trao đổi này đã đề cập đến vấn đề Ukraine, một khía cạnh thảo luận mà hai bên có những quan điểm khác biệt cùng với các vấn đề khác. Vào tháng 10 năm 2021, tình báo Mỹ nhận định quân đội Nga đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Giám đốc CIA William Burn đã được cử tới Moscow vào đầu tháng 11 2021 để cảnh báo ông Putin về động thái này. Tổng thống Biden đã trao đổi với Tổng thống Putin hai lần vào tháng 12 2021 và một lần nữa vào tháng 2 năm 2022 để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ thường xuyên trao đổi với những người đồng cấp Nga. Tuy nhiên, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, các cuộc trao đổi giữa bên không diễn ra thường xuyên nữa. Thuyết phục Ukraine công khai thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán. Các quan chức Mỹ cho biết, ông Sullivan dẫn đầu nỗ lực trong việc điều phối chính sách của chính quyền Tổng thống Biden và lên kế hoạch phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng tham gia vào các hoạt động ngoại giao, trong đó có chuyến thăm Kiev ngày 3 tháng 10 để trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Zhenikov. Theo đó, ông Sullivan đã trao đổi với giới lãnh đạo Ukraine, hối thúc họ công khai thể hiện thái độ sẵn sàng giải quyết xung đột. Mỹ không thúc đẩy Ukraine ngồi vào đàm phán, nhưng muốn Kiev thể hiện cho các nước phương Tây thấy rằng họ đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột vốn đang ảnh hưởng đến giá dầu và giá lương thực trên thế giới. Trước đó, tờ Washington Post cũng đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ đã bí mật khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga và từ bỏ những tuyên bố công khai từ chối đàm phán với Tổng thống Putin. Bài báo đánh giá, các cuộc thảo luận trên đã cho thấy tính phức tạp ở trong lập trường của chính quyền Tổng thống Biden về Ukraine khi các quan chức của Mỹ công khai ủng hộ Ukraine với những khoản hỗ trợ lâu nhất có thể, trong khi lo ngại tác động từ cuộc xung đột này có thể ảnh hưởng đến lớn đến kinh tế thế giới và trông ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khi Tổng thống Putin và các quan chức Nga cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân hồi tháng 9, ông Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã trao đổi cấp cao trực tiếp và kín đáo với Điện Kremlin rằng bất kỳ động thái nào nhằm sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ khiến Nga đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Nhà Trắng từ chối bình luận về nội dung cụ thể của cảnh báo trên. Thậm chí, khi có mối quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng xấu đi, Mỹ vẫn tìm cách bảo vệ một số lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí chiến lược và hợp tác trên trạm vũ trụ quốc tế. Washington và Moscow cũng nhất trí tuân thủ hiệp ước New START, hạn chế các vũ khí hạt nhân tầm xa. Nga và Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp của Ủy ban tham vấn song phương được thành lập theo ước START để thảo luận về thực hiện hiệp ước này. Mục đích của cuộc họp là thảo luận về việc nối lại các cuộc kiểm tra theo New START đã bị dừng lại khi đại dịch Covid bùng phát. Trong khi Thụy Sĩ thường được chọn là quốc gia chủ nhà tổ chức những cuộc trao đổi như vậy, thì Moscow hiện không còn coi Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập